Các em à, làm ơn trong cuộc sống các em không có mục tiêu các em sẽ không làm gì được Anh muốn các bạn bắt đầu từ một việc rất là nhỏ thôi Một, tối nay về nằm trả lời mục tiêu của tôi là cái gì Các em nói bao nhiêu bạn là em muốn thành công bằng các em sẽ một trăm phần trăm chứ các em biết thành công là đơn dạ, giản mỗi đứa sẽ có một cái mục tiêu và nếu không có mục tiêu các em không có không làm được gì Nhiều người nói cố phá, em có tiền phá bạn các em có người hai người ba hai người mẹ một ở nhà hai đang ở đây làm cái gì cũng được nhưng đừng để ba mẹ các bạn buồn nếu khi uống một điếu thuốc các bạn cầm lên ok ba mình có muốn mình làm điều đó không nếu khi văn một chữ thề các bạn mẹ các bạn có dạy mà muốn các bạn làm điều đó không thân có một thằng nào đó thì làm ơn hãy nhớ tới ba mẹ mà đó thằng đó có xứng đáng làm gì à làm chồng làm con của ba mẹ mình thì tôi nói cho bà nghe thứ nhất tôi không phải là người thích lôi tình cảm ra để đùa giỡn thứ hai tôi là người thiếu thốn không dư giả tình cảm để ban phát cho ai được thứ ba tôi thích em nếu như không tin em xem lại điều một cô gái hỏi mình một câu ăn mình ơi bây giờ thời buổi này anh lấy một thằng động như thế nào cậu cũng chỉ là kẻ làm thuê cho nó thôi đúng tôi làm thuê nhưng chỉ là thời gian đầu sau đó tôi sẽ lên làm chủ còn tốt hơn rất nhiều kẻ khởi nghiệp tư cách không bằng một thằng làm thuê như tôi lợi dụng bám víu làm bạn nếu như một cuộc chia tay mà rõ ràng sự à, tổn thương dành về mình nhiều hơn thì người đàn ông sẽ đi gặp những người bạn của mình sẽ uống một trận thật say và khi say thì sẽ nói hết những gì mà mình chất chứa rồi có thể ngày mai sẽ mạnh mẽ hơn thế nên là chúng ta hãy nghĩ chia tay đôi khi cũng là một cái cơ hội để chúng ta làm lại và tốt hơn cho cả hai người vì thế đừng bi quan hãy lạc quan lên đầu mùa bao giờ cũng đẹp trái đầu mùa bao giờ cũng vậy lắm ngọt ngào như cũng lắm đắng à, hãy xăm hình khi các bạn đủ tỉnh táo và hãy xăm hình mà các bạn hãy biết được là gì cái việc xóa hình xăm là một cái vấn đề rất đau đớn xăm rất dễ xóa mới khó đứa em của anh lên về lên thành phố nó học nó xăm luôn cái tay trái bình thường xăm hình là nghệ thuật nhưng sau đó nó bước vào công ty và nó bị kỳ thị về hình xăm đó và có đó bạn xăm hình ư trường công an trường cảnh sát và bạn cứ làm nhà nước thì người ta cũng không chấp nhận hình xăm xăm hình là chuyện ác mạng đó là nghệ thuật nhưng hãy sanh hình khi hãy bước ra khỏi giảng đường bước ra khỏi cái nhà trường lúc đó anh nghĩ sanh hình thì lúc đó các bạn là gì ạ lúc đó đó là nghệ thuật sanh hình bạn thân cấp 3 sẽ đi với bạn bạnọn đời chưa chắc chưa chắc người yêu của bạn sẽ đi đến hôn nhân với các bạn kể cả chúng ta sẽ khép lại cuộc đời với tình cảnh vợ chồng và chắc ăn một điều đó là gì mỗi ngày mở mắt ra là ngày các bạn xa ba mẹ càng dần càng gần có nghĩa là bạn sẽ không đi với ba mẹ và ba mẹ sẽ không đi với bạn với ai đi với các bạn nghề nghiệp thử tính xem con ăn lên cả thảy 7 lần mỗi lần hai chén à vì chi là hai bảy mười bốn Vậy mà khi con đếm lại ở trên bàn thờ Chỉ còn lại có bị ba chén Nhà chỉ có hai vợ chồng Không ông mấy ăn thì còn ai vào đây nữa Nhà ngươi có bằng chứng gì để chứng minh rằng Mình là kẻ vô tội Dạ bẩm quan, dạ bằng chứng đây à Nghe tao nói đây hai bảy không nhất thiết phải làm bốn Mà mà cũng có tiếng 13 Nè Người hãy nước mắt lên nhìn mái công đường mà xét Mái trước từ dưới đếm lên Cả thảy có 7 đòn Mái sau đếm từ dưới đếm lên Cả thảy cũng 7 đòn Tổng cộng hai mái có 13 đòn Xét cho cùng Một lần đỏ Hai lần đỏ Chứ mười lần đỏ Cũng là cách Người ta đi tìm nếu mà con đi đò không thấy hợp thì đi ô tô đi xe máy cái gì là phải đi đò không tôi thách các bạn nhớ được lần gần nhất các bạn chụp hình với ba của các bạn là khi nào ở đâu không nhớ đúng không ngày xưa không. chẳng còn nắng môi tối thoáng chính ngày chưa không chẳng còn nắng tránh cho con nắng mưa không có một tấm hình nào với ba tôi đâu chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường cả nào mới quay lại Việt Nam lại 1056 <laughs> Đường cùng ngắn Anh muốn ôm em thêm lần cuối Tôi đã nói với bà rồi Mỗi người một cuộc sống Mai này để sống Bớt sống dùm cuộc đời người ta lại Thằng con mình hư Trời ơi Thằng con mình mất dạy Tán mặt đó Còn có con Để nó nuôi Để đời dạy cho nó một bài học Thằng con của ba nó cho thằng ba mà tại sao ba phải sợ nó chết mà ba không sợ là ba chết hả ba nó cho thật nó cho ba nó cho cho ai anh ta là gì dạ anh muốn các bạn bắt đầu suy nghĩ chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho người khác ông cao thắng và đông duy dạ đám cưới đâu ok đúng à đám thằng cưới ai anh ơi à, và chúng ta biết quá nhiều về người khác trong khi đó nghề nghiệp của mình thì mình không lo chúng ta dỗ tiền dỗ tay cho đội tuyển việt nam tốt xưa anh hỏi ngược lại một câu ai chọn ra cho một lời các bạn